Hello cả nhà, lại là Toàn đây Hôm nay Toàn à, sẽ quay cho cả nhà một lô đất Có diện tích là ngang 12, sâu 39 Có 60 mét thổ cư à, Lô đất này à, nằm tại vị trí là thuộc Đức Tân à, Bách Ruộng, Tánh Linh bình thường nha cả nhà Và đây chính là lô đất mà mình muốn giới thiệu cho cả nhà Cái à, chiều ngang của nó là 12 x 39 đây, ngay vị trí này Đây là lô góc nha cả nhà, hai mặt tiền Ngay vị trí này cái đường đường bê tông này cả nhà đường bê tông và đây đường đất đường đất này thì à, có dự kiến là đổ bê tông rồi á mình à, cũng nộp tiền à, để mà làm cống này có có rãnh như này để làm cống đổ cống rồi rồi rồi làm bê tông thì ngang 12 này nha diện tích là ngang 12 đây tới cái cọc này đó tới cái cọc này cả nhà thấy không ạ thấy ngay cái cọc này là ngang 12 mét và sâu vào bên trong này là 39 mét theo cái này đi vào bên trong này dài 39 mét nha cả nhà ở đây thì à, à, ngày xưa thì nó là cái lô bự sâu vào mút bên trong kia nhưng mà mình mua thì à, lúc này là cắt ra người ta cắt ra à, ngang 12 sau 39 đó, cái cọc ừ, cái cọc này nằm trong này ở đây thì mì, cây cây mưa trời mưa tốt quá cây nó mọc lên đây cọc này tới tới ngay vị trí này nha cả nhà đó người vị trí này để thắng ra ngoài kia đó cả nhà thấy ạ đây mình có bay lên cam thì mình sẽ ấy ờ, hình ảnh cho cả nhà cùng xem và ở đây người ta họ trồng trồng trồng trồng có cho, cho bò ăn này đó. ở đây thì dân dân cư sinh sống đây à, ở đây cả nhà thấy ạ dân cư sinh sống này đây dân cư sinh sống này mình phía kia dân à, sát bên nhà này dân bên kia dân đây là dân cư sinh sống được nha đối với cái đối với lô đất này thì chúng ta mua à, chúng ta có thể là xây à, nhà nghỉ nhà nghỉ nhé cả nhà ở đây thì mình đợi thì à, xây nhà nghỉ á nó sẽ dễ kinh doanh hơn và từ lô đất này của chúng ta chúng ta đi thẳng ra ngoài à, đường phía trước thì chúng ta là đường nhựa phía trước kia ngay chỗ cái bàn là đường nhựa thì đó là cái đường DT717 à, ờ, dân cư trên này kinh doanh cũng khá là đông cà phê rồi một số mặt hàng khác khá là đông lát nữa mình sẽ đi chạy một vòng cho cả nhà cùng xem nha à, mình sẽ chạy xe mình quay video cho cả nhà cùng xem à, ở đây là đường bê tông này à, ngoài ra nha à, ngồi ngồi ngồi ngoài ra thì à, tính từ những cái bán đó đối diện với bán thì có quán cà phê anh đào hoa anh đào thì xếp xếp bên này thì có cà phê lúa ở lên trên này thì à, mình thấy có kinh doanh buôn bán thì mình không chuyên ở đây nhưng mà mình đầu tư lô đất ở đây lô này mình mình mình, mình đầu tư chung nha đầu tư chung với à, với với với, với uh, mấy anh em ở ngoài này thì uh, giá là 110 triệu trên một mét ngang à, cứ nhân 12 mét lên thì sẽ ra số tiền à, có thương lượng nhẹ nha cả nhà có thương lượng nhẹ mua thì cứ liên hệ cho mình à, lúc lúc nãy mình mình vay thì uh, 39 là nó ra tới kia nè cả nhà à, mình thắt chặt quá chứ không phải ra múc ngoài kia đâu hoặc chỉ là cái đầu cái, cái lô hướng vào ở đây thì ờ, tính từ vị trí mà ngay cái bán đó đi theo hướng này thì chúng ta sẽ vừa bắt ruột chúng ta sẽ vừa tà bao còn nếu mà chúng ta đi ờ, vừa hướng bên này thì chúng ta sẽ vừa ở Đức Phú ờ, Mơ Bu rồi ạ chúng ta sẽ đi đi đi đi vừa Bình Dương nha cả nhà rồi nếu mà cả nhà muốn mua lô đất này thì cứ liên hệ cho Toàn theo số điện thoại là 0972 332894 và bây giờ cả nhà hãy ờ, theo chân toàn nha theo chân toàn toàn sẽ chạy dừng một vòng ở khu vực này chạy một vòng ở khu vực này để cho cả nhà cùng ờ, ờ, xem ở đây là có những cái tiện ích gì nha cả nhà rồi bây giờ cả nhà hãy theo chân mình đi ạ rồi bây giờ thì từ lô đất nha cả nhà từ lô đất thì mình sẽ di chuyển đi ra đường quốc lộ đường kia là đường DT nha DT 77 đây, cả nhà xem lại cái lô đất từ vị trí lô đất này à, thì chúng ta sẽ à, di chuyển à, mình sẽ di chuyển à, đi ra phía bên tay phải trước thực ra phía bên tay phải thì à, đối diện thì nó có cái quán cà phê hoa anh đào à, sau đó là tới với cà phê, phê là vắng lúa hay của vắng lúa thì mình thấy vắng lúa này cũng bán à, cà phê rồi bán đồ ăn à, vặt nói chung là cũng cũng cũng khá là là là nổi tiếng ở đây ở trước đây là có cái ờ, bánh kem kiều anh này cả nhà cái nhà ở đây mà cái nhà có có mua thì sinh nhật rồi thì cái nhà có thể làm ở đây còn đây hoa anh đào này đây là quán hoa anh đào ở đây thì khách cũng khá đông như cả nhà rồi quán lúa đây quán lúa thì ban ngày mình không thấy ờ, có khách nhiều ha chỉ có ban đêm nó cũng là một trong những quán mà cũng khá là nổi tiếng ở đây như cái nhà thấy thì ở đây kinh doanh buôn bán khá là đông này cả nhà à, ở đây kinh doanh buôn bán khá là đông này mì cây trà sữa rồi nói chung là đầy đủ khu vực này thì chúng ta có thể đầu tư uh, lâu dài cũng được tại thời điểm này thì cũng uh, khá là ít khá là ít uh, khách hàng tức ra là khách hàng mà để mà mua đất á, là khá ít cho nên là chúng ta mua đó lâu dài thôi còn lướt sóng thì vào những thời điểm tốt ở đây là là là thị trường chung của cả nước cho cả nhà chứ không phải là riêng một hai thị trường rồi chúng ta quay lại đây thì chúng ta thấy cái uh, trên mặt tiền đường này kinh doanh buôn bán khá đông đúng không ạ ở đây có coffee này coffee mi nữa. nói chung là là cũng có khá là đông đông kinh doanh buôn bán khá khá khá là sầm mốt á chúng ta có thể uh, mua kilo đó mua mua, mua cái lô đó theo đó chúng ta mở nhà nghỉ rồi chúng ta mở cái gì đó kinh doanh mà mà mà vẹo hoặc chỉ 50 mét thôi thì cũng có thể mở được nha cả nhà đây cả nhà thấy không ạ khu vực này khu vực đất tăng nha cái đây mình thấy quán xá khá khá là đông ở đây là quán quán cực kỳ đông nha cả nhà cho nên chúng ta tự tin mà chúng ta đầu tư thôi mình tới đây thì mình sẽ quay xe lại đi rồi mình sẽ quay xe lại xung quanh đây thì à, họ kinh doanh buôn bán khá là đông rồi nha cả nhà nếu chúng ta mua được trên mặt tiền này thì tốt nhưng mà không được thì vào đó khoảng 50 mét thôi cũng gọi là ổn định rồi nha cả nhà cho nên là đầu tư ở đây là một trong những cái vị trí mà ờ, khá là thuận tiện để chúng ta mua để chúng ta đầu tư à, lô đất này thì à, có khả năng là nếu như mà không bán được thì giữ lại vẫn tốt ạ à tại vì ở đây cả nhà thấy là kinh doanh buôn bán khá là đông này. chưa tính là lính cà phê còn nếu mà chỗ, chỗ đó chúng ta muốn mở cà phê cũng được các cả nhà tại vì từ uh, mặt tiền đường chúng ta đi vào có 50 mét thôi mà đối diện đó bán cà phê hoa anh đào lúc nãy mình thấy á, là khách cực kỳ đông luôn á đây báo qua thuốc tây các cái cửa hàng đầy đủ ở đây có một cái nhà biệt thự này cả nhà thanh tùng không biết khách sạn hay là cái gì đó. Ờ. rồi chúng ta đi tới kia một xíu thôi thì chúng ta đã thấy uh, cửa hàng rồi ván lúa này cả nhà đây cái này cái này là ván lúa này nhà thấy không ạ ở đây đồ xi si các lân người ta bán chuyên chuyên đồ xi hả đó quán cà phê hành đào này khá là đông khách đây vị trí đất của mình đối diện quán cà phê hành đào đây rồi lên trên này thì mình thấy uh, có nhà nghỉ lộc phát này rồi có tiệm tạp hóa này hoa lan này ở đây người ta kinh doanh nhà nghỉ cũng khá khá tốt ở cả nhà à, lên trên này thì có à, lên trên này một xíu nha cả nhà chạy lên trên này một xíu thì có quán chợ cóc mình không biết thì hiện tại ờ, quán chợ cóc này ờ, có khách đông hay không có nhiều khách hay không nhưng mà mình cứ ờ, mình ở lại đây mình chạy ra đây cho cả nhà cùng xem nha từ quán lúa chạy đến cốc cũng khá khá khá xa cả nhà tầm khoảng uh, chắc cũng uh, cây số chắc tầm đó như cái nhà thấy thì chúng ta mua trên mặt tiền đường Deuter này cũng khá là ổn nếu mà chúng ta có tiền còn nếu chúng ta không đủ tiền thì chúng ta có thể mua lô mà mình vừa review lâu lắm rồi thì toàn mới làm cái video ở đây cả nhà mình toàn mới làm cái video mà tại uh, Bình Thuận thì mình cũng ít làm nhưng mà đối với cái, cái lô này thì mình cũng quay để mà cả nhà biết những khách hàng nào có đang có nhu cầu thì có thể tham khảo để mà mua nha còn về đầu tư tốt hay không thì mình không có nhận định được tại vì tùy vào cái nhu cầu của mỗi người mình đầu tư lâu dài thì quá ok rồi không nói nhưng mà đầu tư vào, vào, vào nước này kia thì mình đảm bảo luôn không phải là ở tại bình thuận này không mà ở những nơi khác thì cũng không thể nào đầu tư nước ờ, sống được đâu cũng khá cũng khá là là là là, là khó đấy cả nhà khó khó đâu mà lướt sóng á cho nên chúng ta đầu tư thì chúng ta có thể tùy vào mục đích của mình mua đó mà mình làm cái gì kinh doanh buôn bán hay là mở nhà nghỉ như mình mình mình vừa, vừa ờ, vừa nói xong trong cái video đối với cái lô lô đất 12 nhân 39 đó chúng ta có thể kinh doanh nhà nghỉ cũng cũng cũng khá khá tốt ở đây nè ở đây người ta họ ở đây là nghĩa đức nha cả nhà là nghĩa đức này ở đây là nhà nghỉ 336 này ở đây mình thấy người ta mới nhà nghỉ nhiều ở lên trên này nữa đây cũng có quán này cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha rồi đây là nhà thờ nghĩa đức này đó, đây là nhà thờ nghĩa đức không biết quán cà phê giờ cốc là nó nằm đoạn nào mình thấy họ kinh doanh buôn bán khá là tốt thì mình có thể xây rồi mình mình mình mình, mình mở quán cà phê cũng tốt nha cả nhà nhà nghỉ hay quán cà phê đều tốt hết 12 mét 12 mét thì khá là rộng đó, ở đây là chùa An Phương này rồi ở đây như như ngay vị trí này cả nhà thấy họ kinh doanh buôn bán này tìm điện thoại này Hồ Sơn Toki Tito Cao Kỳ này đó, tìm Sơn này đó các nhà thấy không ạ rồi chạy lên một xíu ô mình không biết là mình va cà phê giờ cốc chưa mình không để ý nữa những người tiếng đông hình như mình ra cà, phê như ờ, giờ cốc là cả nhà ơi đó, cà phê tiếng đông này những người tiếng đông nhé chùa Vãn Phương này rồi cái nhà xem thấy hay thì cái nhà hãy bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha và nếu mà có mua thì à, hãy liên hệ cho toàn theo số điện thoại là 0972 332 894 nha cả nhà Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ Thấy quán dừa cốc bên đầm phía bên này nha cả nhà đây có nhiều cốc đây đây là một trong những cái quán cũng khá là là là là, là, là đông khách đó. mình thấy cũng khá là đông khách thì không biết uh, sẽ như thế nào nếu mà chúng ta mở một quán cà phê khác ở trên trục đường này ở đây thì mình thấy cũng có khá là nhiều quán cà phê khá là nhiều quán cà phê uh, bán cực kỳ tốt tức là đông khách đó cả nhà đây là đường DT 717 nằm trên uh, khu vực là xã Bắc Ruộng của huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận nha cả nhà con đường này thì à, toàn thấy kinh doanh khá là nhiều khá là nhiều ờ, mặt hàng kinh doanh lĩnh vực như đoạn này thôi là cả nhà thấy này khá khá khá khá là nhiều rồi đúng không ạ ở đây có nhà nghỉ này có tiệm tóc bích nghiệp này nhà nghỉ 78 này ờ, nội thất mì quán nói chung là ở đây thì mình thấy kinh doanh nhiều đó cả nhà thì chúng ta mua chúng ta có thể đầu tư tốt á